lúc này đây thì chúng ta Chào mừng tất cả các bạn đang có mặt tại tại khách sạn GW Meziet. Chào đón lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam chương trình Đại hội âm nhạc Netflix. Netflix and Music 2023. Và sau đây xin giới thiệu các bạn thành phần của ban giám khảo ngày hôm nay. Anh Thảo Trần Văn, giám đốc sáng tạo của kênh YouTube Đỉnh Cao người hay làm món ăn siêu to khổng lồ nhất. Bà Tân Vlog, đầu bếp vui nhộn. Và tôi, Elise. Nữ hoàng Elina đến người mẹ của Maida phong cách si cắt Scotland, cực chất.